Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin bị triệt hạ nặng tay Trịnh Văn Quyết có thể đối diện mức án đến đầu. Vào năm 2017, ông Trịnh Văn Quyết bán chui 54 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên lúc đó, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ phạt ông Quyết có 65 triệu đồng. Hành động này chẳng khác nào gãi ngứa vì cho vị đại gia này. Phạt như thế thì ngựa quen đường cũ là đúng. Kiếm lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng và đóng phạt có vài chục triệu đồng thì không thể không kích thích lòng tham với đối tượng cho được. Và tất nhiên, ông Trịnh Văn Quyết không thể nào không đi vào con đường cũ như thế. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, ông Quyết lại thực hiện một lần bán chui cổ phiếu nữa. Đấy là điều tất yếu mà ai cũng có thể nhìn thấy. Và lần này chính quyền phạt 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, là điều bất ngờ chính quyền lại truy tố và bắt giam ông Quyết. Đã phạt tiền, giờ lại phạt tù đây là cách hành xử rất khó hiểu của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết. Vậy câu hỏi đặt ra là khung hình phạt sẽ dành cho ông Trịnh Văn Quyết tới đây sẽ là bao nhiêu? Vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FEC để điều tra về những vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán theo điều luật thì tội liên quan đến các tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán hiện nay có 4 tội danh được quy luận trong việc được Bộ luật hình sự vào năm 2015, được sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Cụ thể là các quy định tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, mức cao nhất là 5 năm tù giam nếu thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư trên 3 tỷ đồng. Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán Mức cao nhất là 7 năm tù giam nếu thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng và gây thiệt hại cho nhà đầu tư trên 1,5 tỷ đồng. Tội thao túng thị trường chứng khoán mức cao nhất là 7 năm tù giam nếu thu lợi bất chính trên 1,5 tỷ đồng và gây thiệt hại cho nhà đầu tư trên 3 tỷ đồng. Và tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán niêm yết chứng khoán mức cao nhất là 7 năm tù giam nếu thu lợi bất chính trên 2 tỷ đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư trên 3 tỷ đồng thì được quy định lần lượt theo các điều 209, 200, điều 2010, điều 211 và điều 212 của Bộ luật hình sự. Như vậy, ông Trịnh Văn Quyết có thể đối mặt với hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam. Một trong những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 so với Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 đó là chủ thể của các tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán bao gồm cả cá nhân và pháp nhân thương mại. Theo đó, pháp nhân thương mại cũng phải chịu trách nhiệm hình sự như hình phạt, tiền, cấm hoạt động kinh doanh, cấm huy động vốn. Về các tội danh nêu trên, nếu hành vi tội phạm được thực hiện nhân danh và vì lợi ích của nhóm pháp nhân hoặc có sự chỉ đạo, điều hành và chấp thuận của pháp nhân. Đối với tội che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán quy định tại điều 209 Bộ luật hình sự được xác định là hành vi không công bố hoặc công bố không đầy đủ các thông tin trong hồ sơ chào bán chứng khoán, hồ sơ đăng ký niêm yết giao dịch chứng khoán, hồ sơ đăng ký lưu ký bù trừ và thanh toán chứng khoán. Về hành vi trong mặt khách quan của tội thao túng thị trường chứng khoán được quy định tại Điều số 211 Bộ Luật Hình sự được xác định là hành vi sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng với nhau liên tục mua bán chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo. Thông đồng với người khác đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau mua bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giả giá chứng khoán cung cầu giả tạo. Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhiều tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường. Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá cả của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó. Phía ông Quyết sẽ làm gì để có mức án thấp nhất cũng là câu hỏi được đặt ra Việc ông Quyết sẽ có đội ngũ luật sư vừa đông đảo vừa giỏi để bảo chữa là điều không thể phủ nhận. Bởi vì ông Quyết vốn là chủ tịch hội đồng quản trị một công ty lớn và quan trọng hơn là ông rất giàu có. Ông Trịnh Văn Quyết cũng là nhân vật được nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam chọn mặt để mà theo đoàn công du của chính phủ, của Trung ương Đảng sang các quốc gia khác để tìm hiểu, đối tác và làm ăn. Mối quan hệ rộng như thế mà ông Trịnh Văn Quyết vẫn bị bắt chứng tỏ sự ổn khúc trong vụ án này nó không hẳn chỉ là tội phạm hình sự thông thường mà có thể là vấn đề triệt hạ doanh nghiệp như chính quyền Trung Quốc đã làm với tỷ phú Jack Ma và các đại công ty khác bên Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Quyết đã phải khóc trước khi bước vào trại giam. Lẽ ra với sai phạm từ năm 2017, chính quyền đã truy tố ông Trịnh Văn Quyết rồi nhưng họ đã không làm. Cho nên việc truy tố lần này không thể nói là pháp luật Việt Nam có tính nghiêm minh cho được, mà tùy tiện thì đúng hơn và lại với một tội danh và trong vòng 3 tháng kết tội hai lần ông Quyết là mà hành xử tùy tiện. Một tội danh mà cách xử phạt không giống nhau thì đấy là loại luật pháp lỏng lẻo. Rất có thể với tiền nhiều và đội ngũ luật sư tốt, ông Trịnh Văn Quyết chỉ bị tù với không tối thiểu có thể là 2 năm. Tuy nhiên, đây không xét về yếu tố chính trị. Nếu có thế lực chính trị nhúng tay vào thì có thể là 7 năm kịch khùng cho tội này.